Tim cô có nắng khi anh cười với cô, kén những món cô nấu. Nụ cười của anh kéo cô cả vào trong giấc mơ. Ánh mắt biết nói của anh khiến trái tim cô loạn nhịp. Lần đầu cô biết yêu. Kính thưa quý vị và các bạn, trong cuộc đời chúng ta, mỗi người đi qua đều mang một ý nghĩa riêng. Có những người để lại đau thương, có những người chỉ thoáng qua, nhưng cũng có những người đến và đi để lại cho chúng ta cả một mảng ký ức không bao giờ có thể xóa nhòa hôm nay mình và các bạn sẽ cùng lắng nghe câu chuyện anh là nắng hạ trong tim em các bạn nhớ hãy like và đăng ký kênh của mình để lắng nghe những câu chuyện tiếp theo cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều mùa hạ là mùa của những cái nắng gay gắt như thiêu đốt có cây mùa của những cơn mưa chợt đến rồi chợt đi Mấy hôm nay thời tiết vô cùng nóng nực Mặc dù đã 4 giờ chiều mà không khí vẫn chưa hề dịu đi Thậm chí còn oi bức hơn nữa Chiều hôm ấy, hai mẹ con Hạ đang lang thang trên đường Nắng gắt làm bước chân cô lưu siêu, rệu rã Bỗng nhiên, mây đen kéo tới phủ kín cả bầu trời Gió chợt thổi ào ào, cây cối ngả nghiêng Mưa, cơn mưa đầu tiên của mùa hè bất chợt kéo đến hạ vội vàng bế con và xách túi đồ chạy vào một mái hiên nhìn ngoài trời mưa vẫn đang rơi nặng hạt gió vẫn rít từng cơn ai cũng hối hả trốn mưa cô thương con vô cùng có lẽ con bé đã quá đói bụng mặc dù được mẹ vỗ về an ủi nhưng không ngừng khóc bất chợt có một giọng nói vang lên chú cho này cháu ăn đi ngẩng đầu lên hạ thấy một chàng trai lạ đang đứng trước mặt trên tay cầm một gói bánh hạ nhìn chàng trai anh cao lắm sáng hơi gầy thư sinh cả khuôn mặt anh nổi bật nhất là đôi mắt biếc trong veo như những giọt nước mưa cô nhận lấy gói bánh và khẽ cười cảm ơn anh hỏi nhà em gần đây không hạ trả lời mẹ con em vừa bị bà chủ nhà đuổi khỏi phòng trọ bây giờ em không biết là mình sẽ đi đâu về đâu nữa Chàng trai sững sờ khi nghe cô nói, mắt mở to, ánh lên một vẻ xót xa. Có lẽ anh thương hai mẹ con cô, hoàn cảnh thật là éo le, không tiền bạc, không nhà cửa, không biết cơn mưa này bao giờ mới tạnh. Chàng trai cố gắng nói át tiếng mưa, nếu em không sợ, hãy đi theo anh về nhà. Lúc ấy, Hạ nghe tiếng anh nói, sao áp đến vậy, cô vô cùng mừng rỡ, mẹ con cô đã bước tới đường cùng thì còn sợ gì nữa vâng em sẽ đi theo anh hạ bế con cùng chàng trai lạ mặt đi trung ô trở về nhà mà sau này khi nhớ lại cô gọi đó là ngôi nhà hạnh phúc đây là ngôi nhà hai tầng khá rộng xung quanh là vườn cây rất yên tĩnh có vẻ căn nhà không có sự chăm sóc của phụ nữ nên đồ đạc hơi ngổn ngang Cô cùng anh dọn dẹp, chẳng mấy chốc căn nhà đã trở nên gọn gàng, sạch sẽ, đầu ra đó, ấm cúng vô cùng. Sau đó họ cùng nhau nấu ăn, cùng nhau ăn tối, cùng nhau trò chuyện. Lâm nói, anh là một họa sĩ vẽ truyện tranh, anh sắp xếp cho hai mẹ con Hạ ở trong một căn phòng trống ở tầng 1, còn Minh thì ở trên tầng 2. Sau khi dỗ cho bé Na say giấc, sắp xếp cho chồng một chút hạ cũng chuẩn bị đi ngủ hôm nay là một ngày dài đối với cô đầu tiên cô bị đuổi khỏi phòng trọ sau đó gặp được lâm chàng trai tốt bụng đã đồng ý kêu mang hai mẹ con cô vì quá mệt cô nhanh chóng chìm vào giấc ngủ mày dám cãi à? có đi mua không tao đập chết mày từng chiếc roi quất vào người hạ lằn ngang lằn dọc Cô khóc nấc lên, đau đớn van xin bố, nhưng chiếc roi không ngừng lại mà vẫn tiếp tục vụt lên, vụt xuống, vào lưng, vào đùi cô. Giật mình tỉnh giấc giữa đêm khuya, cô ngồi bật dậy và không thể ngủ được nữa. Mồ hôi lấm tấm trên trán, cô thở sốc, nước mắt vẫn còn ướt nơi khóe mắt. Hạ ngồi nhớ lại những tháng ngày đã qua của cuộc đời mình. Hạ vẫn còn nhớ như in cái cảm giác đau đớn, bất lực van xin mỗi lần bị bố đánh tuổi thơ của cô đã trôi thơ của cô đã trôi qua thật nhanh và bất hạnh cô có một người mẹ ham mê cờ bạc và một người bố nghiện rượu mẹ cô sinh ra cô mà chẳng đoái hoài gì đến cô bao nhiêu tiền bạc làm ra bà đều nướng hết vào những cuộc đỏ đen may rủi chẳng mấy khi bà ở nhà vì mẹ cờ bạc mà nhà cô từ một nhà khá giả trong làng phải bán nhà trả nợ lo ăn từng bữa bố cô lúc đầu cũng là một người chăm chỉ làm ăn nhưng vì quá thất vọng với vợ nên dần dần ông trở thành một người nghiện rượu mỗi lần uống say hoặc nhà không có tiền để mua rượu bố lại chút những cơn giận lên người hạ khi đang học cấp 3 cô phải vừa học vừa lén lút đi làm thêm để kiếm tiền đóng tiền học nhờ công việc ấy cô cũng tiết kiệm được một chút tiền để dành. Lúc đó cô dự tính sau khi tốt nghiệp cấp 3, cô sẽ bỏ nhà ra đi để đến những chân trời mới cô sẽ hạnh phúc hơn là ở căn nhà này sẽ chỉ có những nỗi đau về thể xác và tinh thần cái ngày định mệnh thay đổi cuộc đời cô cũng đã tới đó cũng là một buổi chiều mùa hè nóng nực ngày hôm ấy mẹ vắng nhà còn bố thì đã nhậu say nằm một ly bì Hạ ròn rén thu dọn đồ đạc, giấy tờ cần thiết vào một chiếc túi sách, chạy nhanh ra đầu ngõ, đón xe lên thành phố, thoát khỏi cuộc sống khó khăn, đau đớn, thiếu tình thương ấy. Cô thấy lòng mình lâng lâng, một niềm vui không thể gọi tên. Một năm trôi qua, cuộc sống trên thành phố của Hạ rất bình yên và chẳng sóng gió cô càng ngày càng cảm thấy mình trưởng thành hơn cho đến một buổi tối muộn khi đang trên đường đi làm về ngang qua một ngôi miếu bỏ hoang cô thấy bé na được bao bọc trong một tấm khăn đang nằm khóc còn bé đã bị bỏ rơi mới bỏ rơi mới chỉ ở với bé na một đêm mà hạ đã vô cùng yêu quý con bé cô yêu đôi môi chúng chím dễ thương yêu đôi mắt to tròn long lanh yêu nụ cười ngây thơ trong trẻo của con bé thế là hạ đã nhờ người ta làm thủ tục nhận nuôi con bé từ đó hạ có con ai trong xóm cũng nghĩ cô là ngốc nghếch thân mình còn lo chưa xong thì làm sao lo được cho na có con rồi làm sao cô lấy chồng nhưng hạ chỉ cười cô định sẽ không yêu ai mà sẽ sống và chăm sóc bé na suốt cuộc đời hàng ngày cô vẫn đi làm và gửi bé Na cho một chị bảo mẫu ở cùng dãy trọ vì thương chị ấy chỉ lấy tiền bằng một nửa người khác những tưởng cuộc sống của mẹ con hạ cứ yên ổn trôi qua nhưng rồi một ngày hạ thất nghiệp hạ đi xin việc khắp nơi nhưng không được cô đành ở nhà trông con trong lúc và cô đã gặp được lâm trong một buổi chiều mưa gió khi cô kể cho anh nghe về cuộc sống trước đây của cô Lâm đã hứa sẽ cho mẹ con cô ở nhờ cho đến khi nào tìm được công việc mới. Bù lại, Hạ sẽ là người dọn dẹp nhà cửa, nấu cơm cho anh. Cuộc sống của ba người trong căn nhà từ đó vô cùng vui vẻ, đầy ắp tiếng cười. Hạ biết ơn Lâm lắm, cô dọn dẹp nhà cửa sạch sẽ, gọn gàng. Lâm cũng ngày càng thân thiết hơn với bé Na, đôi khi con bé còn quấn anh hơn cả cô. Công việc của Lâm là vẽ truyện tranh, nên chủ yếu anh làm việc ở nhà chỉ thi thoảng anh mới ra ngoài nghe hạ nói là cô biết đan xỏ mây lâm nhờ người quen xin cho cô vào làm ở một xưởng mây che đan gần nhà thế là hạ có công việc mới bé na lại tiếp tục đi học ở cùng anh hạ không biết tình cảm của mình từ chỗ biết ơn dần dần chuyển thành yêu từ lúc nào cô thích ngồi ngắm anh lúc anh đang say sưa vẽ truyện tranh cô thích nhìn lâm khi anh đang chơi cùng bé na như là bố với con vậy cô hạnh phúc vì được nấu cơm cho anh ăn chuẩn bị cho anh những bộ quần áo trái tim cô có nắng khi anh cười với cô khen những món cô nấu nụ cười của anh theo cô cả vào trong giấc mơ ánh mắt biết nói của anh khiến trái tim cô loạn nhịp lần đầu cô biết yêu hai năm sau cuộc sống của hạ và bé na trong nhà của lâm vẫn yên bình cô đi làm trong xưởng mây che đan vì khéo tay và chăm chỉ dần dần cô được cất đắt lên làm tổ trưởng lâm thì đã trở thành một tác giả truyện tranh có tiếng hạ không biết lâm có yêu cô không cô chỉ lặng lẽ yêu anh chỉ cần được ở chung nhà với anh và con là cô hạnh phúc lắm cho cô hạnh phúc lắm cho đến một hôm, cả nhà ba người đang ngồi thưởng thức những món ăn cô nấu thì điện thoại lâm báo có người gọi đến. Anh vẫn ngồi ở bàn ăn bắt máy. Hạ không nghe thấy đầu dây bên kia nói gì, nhưng cô thấy mắt lâm sáng lên. Cậu nói sao? Lan, cô ấy đã về nước ư? Có thể trong mình xấu của cô ấy không? Sau đó, Lâm chạy vội lên phòng, có lẽ là lấy bút ghi lại số điện thoại Nhìn Lâm có vẻ vui mừng Hạ chợt thấy nhói trong tim Lẽ nào Lan chính là người con gái anh yêu Một lúc sau thì Lâm cũng xuống Ngồi vào bàn anh Anh đã kể cho Hạ nghe về người con gái ấy Lâm và cô gái tên Lan từ nhỏ đã lớn lên cùng nhau trong làng trẻ mồ côi. Anh và cô ấy cũng là trẻ mồ côi và được đưa vào đó nuôi dưỡng. Họ cùng nhau học từ mẫu giáo cho đến khi lên cấp 3. Anh thì có năng khiếu về vẽ nên quyết định học trường mỹ thuật trong Mỹ thì nhận được tài trợ ra nước ngoài du học ngành quản trị kinh doanh. Hạ nghe lầm kể mà trong lòng buồn vô cùng, trái tim cô nghẹn lại như có ai bóp chặt, đau đớn. Anh yêu cô ấy, anh đang chờ cô ấy trở về để bày tỏ tình cảm của mình. Giờ cô đã hiểu tại sao bao lâu nay anh lại quý bé Na như vậy là do bé Na cũng bị mẹ bỏ. Một buổi chiều chủ nhật, bầu trời xanh như ngọc bích mây lang thang xảo chơi hạ thể lâm ra khỏi nhà anh ăn mặc chỉnh tề lắm anh đi gặp cô ấy anh nói tối nay anh sẽ mời cô ấy tới thăm nhà nhìn lâm bước đi mà hạ thấy tim mình đau nhói cô không trách anh vì cô có là gì đâu một cô bé nghèo đói lại có một đứa con được anh cứu giúp mà thôi lâm đi rồi cô vội vàng dọn dẹp nhà cửa Nghe anh ấy kể lại, cô ấy thích hoa oải hương tím nên cô đã cố gắng tìm để mua bằng được một bó về cắm vào lọ trên bàn. Sau đó, cô đón bé Na đi, rồi hai mẹ con ngồi xe buýt đi ăn gà rán và tới săn vui chơi. Anh cần một không gian riêng tư với cô ấy, có cô và con sẽ làm anh khó xử. Mọi lần đi chơi khác đều có anh hạ cảm thấy mất mát một thứ gì đó vô đó vô cùng to lớn ngồi nhìn con cười vui vẻ trên chiếc tàu hỏa mà lòng cô chợt nhận ra mình còn có con con bé sẽ là người thân yêu nhất của cô như thế là đủ rồi người ta chỉ hạnh phúc khi ở bên người mà mình yêu thôi cô sẽ chúc phúc cho lâm và cô ấy anh là người tốt anh xứng đáng có được hạnh phúc không biết giờ này anh và cô ấy đang làm gì nhỉ? Có lẽ họ đang ngồi tâm sự với nhau sau bao ngày xa cách. Cô ấy đang ngồi tựa vào vai anh, nghe anh thì thầm kể chuyện rồi suy nghĩ miên man. Lúc cô giật mình trở về hiện thực thì đã là 10 giờ đêm. Giờ này xe buýt đã không còn, hai mẹ con đành đi bộ để tìm xe ôm. Đi mãi một đoạn thật xa mới thấy một bác xe ôm già đang đỗ xe trên vỉa hè cô mừng quá hai mẹ con cô cùng lên xe trở về ngôi nhà thân thuộc đêm khuya đường thương người đi lại ước gì đường cứ về nhà đi dài mãi dài mãi cô sợ về nhà sẽ được nghe anh kể cô ấy đã chấp nhận làm người yêu của anh dù điều đó chắc chắn nhưng cô dối lòng mình không muốn nghe không muốn tin khi xe gần tới ngõ bên ngoài nhà anh, Hạ thấy anh đang đi qua đi lại trước cổng nhà. Cô ấy có lẽ đã về, cô vội vàng xuống xe. Hai mẹ con Hạ lại gần anh, cô cố mỉm cười và nói nhỏ. Anh đứng đây làm gì, cô ấy về rồi sao? Nhưng không ngờ anh lại to tiếng, giọng trách móc cô. Em dẫn con đi đâu mà không nói với anh, sao giờ này em mới về? Hạ im lặng, cô chưa kịp giải thích thì anh đã quay người đi vào trong nhà bỏ lại hai mẹ con đứng như trời trồng phía sau anh chưa bao giờ như vậy cả lặng lẽ cho con vào nhà con bé mếu máo suýt khóc vì chưa bao giờ bao giờ thấy chú lâm hung dữ như vậy cô phải dỗ dành mãi cô không hiểu anh giận cô vì sao cô dẫn con đi chơi vì không muốn anh khó xử với cô ấy mà sáng hôm sau cô phải nhờ đến bé na anh mới chịu nói chuyện với cô anh tặng cô ấy một chiếc điện thoại và dặn đi đâu nhớ nói cho anh biết kẻo anh lo và anh đã kể cho cô nghe về cuộc gặp của anh và cô ấy anh bảo cô ấy vẫn dịu dàng xinh đẹp như xưa nhưng tính cách thì có vẻ hiện đại hơn phóng khoáng hơn nghe anh kể về cô ấy say xưa hạ buồn nhưng cô ấy vẫn cắm cười thật tươi chăm chú lắng nghe anh nói hai mẹ con cô không thể ở cùng với anh trong ngôi nhà này nữa rồi và thế là hạ âm thầm chuẩn bị cho một lần nữa ra đi cô và con vẫn sẽ ở cùng một thành phố với anh nhưng mà ở trong một ngôi nhà khác Hôm cô Hạ quyết tâm sẽ rời khỏi đây, trả lại anh cho cô ấy. Anh đã ra khỏi nhà từ sáng sớm, đang thu dọn hành lý, thì chuông cửa bất ngờ vang lên. Cô ra mở cửa thì thấy một người con gái xinh đẹp đang đứng ở ngoài. Nhìn thấy cô, cô ấy hơi bất ngờ nhưng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh. Tôi là Lan, anh Lâm có nhà không? Bất ngờ và bối rối cô đáp. Chào chị, anh ấy không có nhà, Nghe cô nói vậy, cô ấy mỉm cười và chào tạm biệt ra về. Cô ấy xinh thật, lại giỏi giang, thảo nào anh yêu cô ấy như vậy. Cô quay trở vào nhà và viết cho anh một lá thư tạm biệt. Trong thư, cô chỉ cảm ơn anh và chúc anh hạnh phúc cùng với chị Lan. Cô nói cô đã kiếm được một công việc tốt hơn nên mới rời đi. Anh đừng lo. Cô nói khi nào cô và con ổn định, cô sẽ quay trở về thăm anh Nói vậy thôi chứ không biết cô có chịu được khi nhìn thấy anh và cô ấy hạnh phúc trong ngôi nhà này không nữa. Có lẽ cô cần thời gian, hai tháng trôi qua, cuộc sống của cô và con gái cũng dần ổn định. Cô vẫn làm trong xưởng mây che đan, công việc khá tốt, thu nhập cũng ổn định. Bé Na cũng được nhận vào một ngôi trường mới, còn bé đã quen với ngôi nhà mới, không còn khóc lóc đòi chú Lâm như ngày mới chuyển đi nữa thời gian đã giúp cô không còn buồn và đau như trước mặc dù cô vẫn biết cô còn yêu anh chỉ là cô tạm khóa chặt tình cảm ấy vào sâu trong trái tim mà thôi một chiều chủ nhật đã lâu không cho bé na đi chơi hạ dẫn con đi công viên bé na đang đi chơi tàu hỏa lần nào con bé cũng thích chơi trò này chợt từ xa hạ thấy một người con gái rất quen chính là cô gái ấy dù mới chỉ gặp một lần nhưng hạ không thể quên được nhưng sao cô ấy không đi cùng anh mà lại đi dạo lại đi dạo một mình hạ định quay bước đi chỗ khác nhưng cô ấy đã nhìn thấy hạ hai người chào nhau rồi ngồi xuống ghế đá dưới tán cây bằng lăng và trò chuyện cô ấy hỏi hạ sao em lại bỏ đi người anh ấy yêu là em không phải chị sao anh ấy có thể yêu em được em ngốc lắm ở chung với anh ấy hai năm mà em không nhận ra ư đúng là ngày xưa anh ấy có thích chị chị cũng yêu anh ấy vì anh ấy chị mới quay về nước nhưng lần đầu tiên gặp anh ấy sau bao năm xa cách anh ấy đã nói anh ấy yêu em mất rồi em trong lời kể của anh ấy là một cô gái đầy nghị lực trong sáng giàu tình thương người ở với em và bé na anh ấy rất hạnh phúc vì được sống như một gia đình xin lỗi em vì hôm chị đến nhà đã không nói cho em biết chị tò mò muốn biết về em lúc ấy nhìn thấy em chị ghen tị trong chị thức dậy em không xinh đẹp bằng chị không giỏi như chị tại sao anh ấy lại yêu em cảm ơn chị đã nói cho em biết vậy là anh ấy yêu cô ư cô phải đi gặp anh ấy ngay bây giờ nghĩ vậy hạ đứng dậy xảo bước đi thật nhanh em định đi đâu vậy em đi gặp anh ấy muộn rồi em ạ à lâm đã mất rồi ngày mà em bỏ đi trong lúc anh ấy đi tìm em đã bị một chiếc xe tải va vào anh ấy đã mất tại bệnh viện sao chị ấy nói gì vậy anh ấy đã không còn trên thế giới này nữa ư cô còn chưa gặp anh chưa nói cho anh biết cô yêu anh ấy nhiều lắm vậy mà anh đã rời bỏ cô trái tim cô đau đớn cô không thể thở nổi tai cô ù đi không nghe thấy gì nữa mắt cô mở dần chân cô không còn sức nữa cô ngã dần xuống nền cỏ xanh cô đang ở đâu đây đây là một con đường đất được bao phủ phía trên bởi những dàn mướp hoa mướp đang nở vàng rực rỡ loài hoa ấy rất bình dị chẳng ai để ý nhưng với cô nó thật đẹp thật nổi bật trên nền lá xanh hồi còn nhỏ mỗi lần bị bố đánh cô thường chạy nấp dưới dàn mướp để khóc rồi hái hoa tung lên trời xanh trời đang nắng nhẹ cỏ cây đang vươn mình uống những giọt nắng vàng trên đường hái những bông hoa mướp vàng rực rỡ bỗng nhiên có một người con trai từ đầu xuất hiện trước mặt cô chính là lâm của cô cô nhào tới ôm anh thật chặt như chỉ sợ anh sẽ tan biến mất trời bỗng đổ cơn mưa anh vội vàng ngắt một lá khoai nước che trên đầu cô cô tựa vào đầu anh và thì thầm em yêu anh cốc à anh cũng yêu em từ lúc nào anh cũng không biết nữa ngày em bỏ đi anh như điên đi tìm em và con khắp nơi em xin lỗi em đã trở về rồi đây em cũng yêu anh từ rất lâu được rồi lỗi tại anh em và con hứa với anh phải sống thật tốt nhé anh đi rồi anh đặt một nụ hôn nhẹ nhẹ vào môi cô, rồi bóng hình anh từ từ tan biến để cô một mình bơ vơ. Cô cố gắng tìm kiếm bóng hình của một ai đó nhưng vô vọng, lặng lẽ đứng trong mưa, nước mắt cô hòa cùng nước mưa mặn chát. Mẹ ơi, mẹ dậy đi, mẹ đừng bỏ con. Hạ nghe thấy tiếng ai đang gọi mình, cô cố gắng mở mắt ra và nhìn xung quanh đây là bệnh viện nhất thời cô không nhớ được tại sao mình nằm viện bé na thấy mẹ mở mắt thì vui buồn ôm lấy cô lúc này ký ức mới lần lượt trở về trong đầu hạ anh đã không còn nữa vừa rồi cô đã gặp anh trong giấc mơ chiều mưa tại một nghĩa trang có một người con gái trẻ sát theo một bé gái đứng lặng lặng trước một ngôi mộ còn mới lâm ơi hãy ngủ yên nhé em yêu anh anh đã đến trong đời cô một đoạn thời gian ngắn ngủi nhưng đó là quãng thời gian